Hello các bạn Xin chào các bạn nha Thì trong cái video này Mình sẽ nói với các bạn biết là Mình vừa mới đậu Đậu ba chú cá Để cho à, Cá mình nó Nó diệt riêu Thì ở đây á Mình à, Ở đây thì nếu có nhiều anh em mấy bạn có thể thấy được cái gốc của này của mình nha Đấy Thì có những cọng riêu nâu nó đang mọc Đó hồng điêu nâu đang mọc đây là đó các bạn thấy rõ ha hồng điêu nâu nó đang mọc thì cái góc này nè à, thì khi cái hồ này mình phải phát hiện nó là bị nó đã bị riêu nâu nó đang bị riêu nâu thì mình nó đang bị riêu nâu rồi cho nên là mình chạy đi mua liền chạy đi mua liền ba chú ba chú cá à, hộp lụ với lại là hòa lan đó còn một cái tên nữa là bình tích mồng còn một cái tên nữa là muốn đây thì nó tổng cộng có ba cái tên thì nếu các bạn muốn kêu cái loại nào cũng được thì ngoài những cái ngày dịch này ra không không có ai shipper cho shipper về đủ cái lượng tép mũi đỏ để diệt những chú riêu đó thì những việc những để diệt những riêu đó thì mình có thể là quyển chuyển hả? mình có thể quyển chuyển mình mua những cái chú cá bình tích ở chỗ khu vực mình sống thì số số số vực các bạn sống thì thường hay có những cái chạy những cái tiệm cá thì mình ở đây mình may mắn thì mình có có cái chú đó chủ ờ, có cái chú đó là chủ uh, ờ, chiên luôn luôn nhăn giống mấy con cá này mà giá cực kỳ rẻ chỉ có 5k thôi thì nó sẽ trong vòng một tuần đó, trong vòng một tuần thôi một tuần thôi nó sẽ diệt hết trơn những cái rêu trong bãi các bạn tại vì cái bể 70 của mình đó, à, sắp tới đây mình sẽ bật mí cho các bạn thì cái bể 70 chúng mình có mình bật mí cho các bạn rồi đó, đó. thì nó những ngày đầu tiên những tháng đầu tiên những ngày đầu tiên thì nó bị riêu hại rất là nhiều tuy là mình đã thay nước mình đã thay nước rồi mình mặc bắn đặt về là những chú tép nhưng mà nó không có hiệu quả chú tép không có tép mũ đỏ không có ốc đê cha không thể nào ăn hết được rồi rồi một ngày nọ mình mới đi mua những chú cá này mình thả vô những cái bể của mình đó. những cái bể của mình thì mình mới phát hiện ra rằng nó lụm luôn nó lụm luôn những riêu nâu đó, riêu nâu nó rất là ok luôn các bạn những chú cá này là nó mút các bạn khỏi cần cho ăn ví dụ như các bạn thương thì các bạn cho ăn dài dài con trùng huyết hoặc hoặc à, không thương hoặc là thương hơn thì cho ăn à, dài hộp à, dài hộp dài hộp thức ăn dành cho cá cá con đó. thì ở đây á, mặn không thương nó nữa không thương nữa đài nữa thì cái việc cho cho nó ăn rồng nó riêu nó sống thôi đó, các bạn thấy nó là nó nó nó, nó muốn nó muốn đó bây giờ ban đêm giờ nó nó đã no rồi nó đã no rồi thì nó sẽ không ăn nhưng mà trong vòng một tuần thôi một tuần thôi giặt rồi vài bữa thôi thì nó có sẽ những cái đổi thay thì sau này mình đợi cho một tuần hoặc là ba ngày mình sẽ quay video cho nó liền mạch để các bạn có thể theo dõi được rồi xin chào các bạn sau một thời gian mình à, chăm sóc mình thay nước à, mình cũng có thả cá vô để mà ăn những cái tiêu view này Đấy. thì không có hiệu quả thì không có hiệu quả rồi cho nên à, cá hòa lan để mình test thử à, không có hiệu quả và hiện nay thì trên thị trường hiện nay thì ở những cái shop cửa hàng cá cảnh ở ngoài à, nhà châu đốc à, đều à, khó khăn về à, tình hình à, dịch bệnh thì cho nên là mình mình sẽ à, test thử mình sẽ mua mua thử một chai oxy già về để mình xử lý những cái những cái reel này cho các bạn xem thì à, trước tiên mình làm á nếu mà mình để cái à, reel vào á thì các bạn nên à, không phải reel vào nhưng mình để xin lỗi nha để cái chai oxy già thì các bạn nên tắt lọc thứ nhất tắt lọc tắt đèn và tắt quạt trong một đêm thử coi thế nào nếu mà tình cái này thì chắc khoảng gần à, à 1 phần 3 1 phần 3 chai oxy già dạ. thì khi mà mình tắt hết những thiết bị đó thì trong thời gian mình tắt thì mình có thể vệ sinh vệ sinh lọc vệ sinh quạt vệ sinh đèn để cho nó nó nó bị bụi bị bụi thì mình phải vệ sinh để cho nó nó đèn nó quạt nó ok hơn đèn nó đẹp hơn đó. bây giờ thì à, mời các bạn theo dõi cái video của mình rồi sau khi à, mình chạy đi mua chai oxy dạ già 4.000 đồng cái này chị đẹp à, thấy vậy cho luôn cho luôn ba cây <laughs> mua một cây thì hai ngàn hay một ngàn thì mình không biết nhưng mà mua ba cây này 60 mil Đấy. ok sau khi như vậy á thì các bạn nên tắt lọc rồi trong thời gian như vậy tất cả à, trong thời gian mình tắt lọc thì khoảng đợi cho nước nó tỉnh lại khoảng 10 phút thì bắt đầu mình bơm trực tiếp vô trong những cái con rút khoảng 5 mil chỗ nào đó thì các bạn cứ dịp bơm các bạn thấy riêu nó nhiều nó tác hại nhiều đó các bạn bơm trực tiếp vô đó thì đợi khoảng 10 phút sau thì các bạn vệ sinh hút nước 50 phần trăm nước 50 phần trăm nước ra mà hút thì các bạn nên à, hút vô những cái cái cái riêu nếu mà cái riêu nó bị bị chết á thì các bạn lấy tay các bạn khử khử lên cho nó bay lên nó bay lên thì mình hút ra ha các bạn sau khi à, mình bơm vô trực tiếp khoảng 20 ờ, mil là bốn ống thì mình cũng chưa có thấy cái gì thay đổi hết thì bây giờ trong lúc này á, thì à, mình sẽ đi à, rửa rửa lọc vệ sinh lọc đây thì nếu cần nữa thì nếu mà chưa thấy có cái cái tiến triển gì rêu nó chưa có bông chóc ra đó thì ngày mai mình sẽ thay nước hoặc là mình đổ mình sẽ cố gắng mình xịt thêm bao nhiêu phần bông 20 mil nữa hoặc là 30 mil để đủ 50ml đây rồi ờ, trong lúc này thì mình vệ sinh vệ sinh lọc thôi lọc mình thì cũng khoảng vòng 3 tháng này 3 tháng mình không có vệ sinh rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh vệ sinh ở đây á, là không phải là à, mình lấy hết cái nước ở trong à, cái lọc ra mà mình chỉ thay bông lọc Đấy, thay bông lọc xong rồi à, à, vệ sinh những cái đá những cái đá thôi còn à, à, nước nước vi sinh ở trong lọc á mình à, để lại nha các bạn rồi sau khi à, mình sử dụng hết 60ml luôn các bạn cái chai này nó khoảng chừng à, 60ml thì mình sử dụng hết luôn nó, nó rất là bị nặng lắm các bạn Đấy nó bị nặng cái hồ của mình nó đang hiện nay hiện tại nó bị nặng rồi nó nó nở lợn cận lợn cận lên các bạn bây giờ mình không à, mình không thể nào tại vì cái hồ mình nó nổi nó bị ờ, nặng nặng lắm bị điêu nâu chứ không phải là à, nhẹ cho nên là cá nó không giải quyết được ốc nó không giải quyết được mà chỉ có tép thôi nếu mà bị điêu nâu kiểu này thì chỉ có tép nhưng mà tép mũi đỏ thì hiện nay chưa có về tới đó hiện nay chưa có về tới giờ cũng không có bán luôn Đấy. rồi bây giờ mình à, xịt bây giờ mình xịt đỡ à, 60 mil đi 60 ml à, oxy già rồi ngày mai ngày mai các bạn thay thay khoảng 50 phần trăm nước hoặc là hơn cũng được thay hơn 50 phần trăm nước rồi mình mình à, bơm nước mới trực tiếp lại thì chứ bây giờ thì à, không thể nào không thể nào mặt lọc được mà cũng không nào mà mặt đèn được bây giờ mình học theo những anh em trước chỉ bảo mình sao thì mình làm vậy thôi rồi bây giờ ờ, mà các bạn theo dõi tiếp cái video mình nữa nha